Đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào nha à, Mình hôm nay mình à, mới mua nguyên liệu để làm mồi ngũ à, cốc cho anh em Đây, đây là gạo nếp nè Đấy, Đây là gạo nếp nè Ở đây là mè nè các bạn Mè, đây mè trắng nha này, này, để dùng để rang hết nha đây là phần để rang hết nha đậu đỏ mình đã mua tại vì anh em đặt hàng nhiều quá có một số anh phần à, còn một hai anh phần mình mua chưa có kịp chắc à, ngày mai mình sẽ mua thêm và tình hình là hiện tại là mình à, chưa làm mồi được cho anh em nha em nha bây giờ mình mua trước khoảng ở chừng vài hôm nữa mình mới làm mồi mới, mới ship cho, cho anh em được nha đậu phộng nè đậu phộng mình đã mua à, rất là nhiều nè các bạn đậu xanh nè đây là đậu xanh đây là những thành phần mà mình mua để mà làm mồi để mình ship cho anh em cánh chim nè cánh chim này toàn bộ phần này đều à, rang hết nha các bạn rang thơm lên các bạn rồi à, sẽ đi xay à, nhuyễn nó ra trong đây còn có là một hai ba bốn năm hiện tại là mới được sáu phần nha còn còn một thành phần nữa là mình chưa có mua mua kịp nha anh em đó chính là đậu đậu nành á đậu đậu, đậu tương á các bạn mình ờ, chưa mua kịp anh em ờ, ai đặt hàng thì ờ, thông cảm cho mình nha hiện tại thì mình chưa có làm mùi được bây giờ mình mua trước để mình dự dự trữ ở đây tại vì mình tuần này mình đi làm ca các bạn mình làm ca đêm á mệt lắm sáng về nhà tối biên đêm rồi sáng mai về nhà rất là mệt nên mình không có nhiều thời gian để mình làm mồi cho anh em hiện tại thì mình đã ship được cho hai người rồi à, bạn Linh EDM và bà bạn à, bạn Mẫn nha mình ship được cho hai người rồi một người một ký gửi, và một người hai ký mình đã ship được à, ba ký rồi còn à, một số anh em đặt rất nhiều có anh em đặt một ký rồi anh em đặt hai ký có anh em đặt 3 ký rất là nhiều nha và mấy anh em đó ai ai anh em nào mà chuyển tiền trước cho mình á mình sẽ làm trước cho anh em nha tại vì hiện tại thì tài khoản mình à, có hạn nha anh em đấy anh em nào mà chỉ tiền trước thì mình sẽ gửi trước có gì anh em cứ à, nhắn tin vào zalo mình mình sẽ đưa số tài khoản cho anh em anh em tiền mình trước mình sẽ ship mồi cho anh em trước nha bây giờ mình đi làm cam rất là mệt mình không có nhiều thời gian làm mồi cho anh em anh em à, thông cảm cho mình nha đấy đây là những thành phần để mình làm mồi ngũ cốc cho anh em hiện tại thì phần nhiêu đây thì chưa đủ đâu còn thiếu à, à, đậu tương nữa đậu tương hoặc là đậu đen gì nữa cũng được đấy đậu bộ này đều rang và sẽ nhuyễn hết đấy anh em để anh em à, câu câu câu cá trôi chép rô phi mè dinh cá cha cho nó hiệu quả nha bài mồi này anh em làm anh em mình làm, mình làm cho anh em anh em làm em câu vài tháng ok nha mồi người ta sẽ không sợ bị hư không sợ bị uh, sao hết nha anh em những thành phần này mình sẽ rang uh, từng thành phần một như đậu xanh này mình sẽ rang riêng và cái uh, đậu đỏ này mình sẽ rang riêng nha rang như nào cho nó uh, thơm lên cho nó vàng lên mình thử nó lên mùi thơm mình mới xay nhuyễn ra nó mới ngon nha anh em như cái mè vậy mè này mình cũng cũng rang cho nó nhuyễn ra nha anh em chứ không có rang chung lại với nhau nha Đấy. còn cái gạo nếp này cũng vậy nè mình cũng à, rang nhuyễn ra luôn nha anh em dép này mình à, bữa mình mua còn lại một ít ngày mai mình sẽ mua thêm nha anh em đấy ngày mai mình sẽ mua thêm mua thêm khoảng à, nhiều nữa khoảng mấy ký nữa đấy là phộng như vậy đậu này lỡ mà bao nhiêu không đủ mình sẽ mua thêm có anh em nào mà đặt hàng thì mình sẽ mua làm thêm nha anh em còn cắm chim này thì à, nhiều thì mình sẽ à, mua từ 2 à, đến 3 bịch có khi mua quên nhiều phấn chim nha để mình à, xây nhuyễn nó thơm á anh em câu cá sẽ ok hơn nha anh em còn phần trộn thêm thì mình đã hướng dẫn ở trong video rồi anh em có thể lên đó anh em xem nha à, đây là clip ngắn để mình hướng dẫn mà anh em để mà mình ship mồi ngũ cốc cho anh em tránh tình trạng anh em hiểu lầm là mồi của mình gửi cho anh em là không phải là giống như là ở trong mình giới thiệu nha đây là những phần mình đã mua để mà mình ờ, ship mồi cho anh em còn, một số thành phần thiếu á thì mình sẽ mua thêm nha chứ mình không có ờ, lừa dối hoặc là bán mồi giả tạo cho anh em nha anh em về nhà anh em câu mà không lên được cá thì anh em lại chửi mình nữa thì mình mình kênh mình làm lâu dài mà không phải là làm một à, hai ngày nha anh em anh em hãy nên nên nhớ điều đó nha anh em thôi chào anh em nha và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình nha Xin chào anh em, mà chúc anh em à, coi mùa này lên thật à, nhiều cá để à, gửi cho mình để mình đăng lên kênh cho nó vui nha anh em. Xin chào anh em nha.